Rồi, lời nói đầu tiên Thì Cường à, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh của Cường Phát Lộc Đó, thì hôm nay Cường giới thiệu tới anh em về những cái bộ môn trên màn hình mọi người đây Đó Thì uh, anh em nhìn trên màn hình đó Bên Cường cung cấp đầy đủ tất cả các đồ chơi bịp của năm 2020 và 21 thì à, hôm nay tôi sẽ giới thiệu à, sơ lược sơ về những cái mô hình ở bên cơ sở cường cung cấp cho anh em nha thì à, thứ nhất nói về bầu cua đi anh em nhìn bên mặt cường là bầu cua là bao bao la bắt ngát luôn đúng không thì bên cường nó thẳng là chuyên về bầu cua đó chuyên về bầu cua nha những hộp bầu cua nè làm thấy không? làm đóng đóng như thế này để gửi cho khách đi anh em gửi cho khách đó và những tem mát này đầy đủ nói chung là không thiếu một cái gì hết về bầu cua là không thiếu một cái gì hết bài lá cũng vậy tem nè anh em nè à, anh em nhìn tem nè tem cắt sẵn nè đây là những cái tem cắt sẵn thấy chưa đó những cái tem cắt sẵn đó, anh em thích thì đặt tem về anh em tự dán cũng được đó rồi nói về bài thì khỏi nói luôn đây là kính rồi bài đây nha đây là bài kính đây là bài lỗi đó thì uh, à, bên cường á còn cung cấp cho anh em cái tài xỉu đây một tài xỉu đây đó nó nhiều lắm mà bây giờ cường không thể quay hết được trưng bày sơ thôi cho anh em xem thôi nắp nữa nha nắp tài xỉu nắp cực đẹp luôn nắp này chuyên quyền quýnh máy luôn nè quýnh máy soi rồi ok lắm đó dĩa là dĩa chống thời thợ nha dĩa chống phân âm luôn á thằng nào quýnh mấy ờ, phân thâm phân yết gì đưa đánh dĩa ra là chỉ có chết thôi dĩa là rất rẻ nhưng mà lợi hại lắm nha đó nè cho có dĩa nè rẻ nhưng mà lợi hại anh em chống được tất cả các loại máy phân âm phân yết gì hiện tại trên thị trường đang bán nha đó dĩa này là cực rẻ và lợi hại nha đó khẳng định luôn thằng nào đánh được là một đền 10 khẳng định với anh em đó rồi tiếp đến đây là thau cái thùng bầu cua này anh em đó thùng bồ cua này đánh xa 1.000 km luôn đó đánh xa từ Nam vào Bắc đánh được luôn đó hoặc là anh em thích em em đánh gần cũng được đây cái thùng camera của khách đặt cũng à, chuẩn bị lấy rồi anh em nhìn thấy không mới làm xong luôn đẹp không tem mát còn nguyên nha tem thùng người ta gửi lên dơ giấy còn nguyên nè anh em nhìn nè đây là thùng sơn 5 lít nè thùng camera cực đẹp đó nói chung là nói giờ thôi còn tin hay không tin thì anh em từ việc cần không thích đánh tại vì anh em xem video này anh em vô kêu đúng rồi á của nó chơi đình đã, đã đã đã thử cho anh em xem cái video này rồi của nó làm video mà đánh ờ, thùng camera rồi nha bộ cua đó anh em cứ vô đó thôi rồi anh em nhìn à, bên bên thường có cung cấp cho anh em các loại ví đổi bài đây là những cái ví đổi bài bút đổi bài nó rất đẹp anh em thấy không có ngăn có đồ đẹp không đẹp cực kỳ đẹp rất sang luôn anh em thấy không cực kỳ sang đây là ví đổi bài đó rồi tiếp đến là máy máy đánh bài đây là máy đánh bài rất đẹp iPhone những dòng uh, cao cấp iPhone X đây là iPhone X đàng hoàng nha anh em đó còn đây là những cái dòng hệ Android đó nó trong bình thường đó đây là những cái dòng máy nghe ừ. máy nghe máy bắt đó đây là chén chén camera tài xỉu anh em nhìn nè cái chén cực đẹp luôn đó bình thường làm rồi chén này là chén camera chuyên đánh về uh, sóc dĩa hoặc là sóc uh, sóc dĩa hoặc là tài xỉu nha anh em anh em nhìn chén nè như chén mới nha bảo quản cực đẹp đây là chén camera đó anh em vô nếu mà anh em nó xem video này thì anh em nhớ vô cái kênh của cường á của kênh của cường hiện tại nè có rất nhiều video về cái chén này luôn kể cả bầu cua tài xỉu rất nhiều anh em cứ vô nó xem nha chẳng qua giờ là mình giới thiệu thôi anh em xem thôi tại vì bữa giờ có nhiều anh em gọi hỏi ờ, cái này hỏi kia nữa thẳng luôn là bên cường cung cấp đủ luôn chứ không hỏi lòng vòng mà đó cung cấp đủ hết anh em nắp luôn nè nắp tài xỉu camera nắp 3D này rất đẹp anh em thấy không đó, thâu ờ, bầu cua không nhau bầu cua anh em nhìn nha đây ví đổ bài cái ví đều anh em đây ví đổ bài nha nè có ngăn có đồ rất đẹp anh em thấy không ngang nghiết rồi anh bỏ tiền của đồ là vô tư đẹp lắm đây là mũ nè cái nón này là cái nón quấn ờ, tài xỉu bầu cua nha nón này là quấn chiên ờ, tài xỉu bầu cua nè nón rất là đẹp rất hot rất thời trang luôn thấy không thanh niên độ là bao bao phê bao đẹp đó còn nói về bầu cua thì anh em nhìn rồi ờ. anh em nhìn đây biết rồi nè bầu cua là đây làm khẩu khẩu cho khách nha đây là làm cho khách gửi đi chứ không phải giờ ấy đâu khách đặt á gửi đi á rồi thùng à, thùng sóc bột cua giấy nữa nè anh em nhìn thùng đẹp không đó thùng à, thùng giấy nha miền tây hay chơi thùng này lắm nha tại vì chơi thùng này à, để chống nghe chống bánh một nghe đồ anh em đó rồi nói sơ thôi anh em muốn ờ, biết nhiều hơn thông tin như thế nào thì anh em liên hệ số điện thoại nha 0898 543 111 để được cường tư vấn và cường sẽ báo cho anh em chơi rồi chúc anh em cái năm 2020 ờ, và 2021 này thành công nha em xin chào anh em nha